cái này nói lại khác gọi là tự tánh di đà thì cái này là đúng là tăng ni mới làm được còn quý vị bận quá quý vị không có qua được đâu quý vị cứ cần làm sao mà khỏi cần niệm phật mà vẫn có tiếng niệm phật đó thì tới đây mới bắt đầu qua đạo phật được mà bây giờ ở đây chưa chắc ai làm được cái đó đâu à, bây giờ tôi muốn niệm phật thì tôi nhớ tới là có tiếng niệm phật rồi đó đó là đây là nhất điểm á nó đầy trong linh hồn rồi giờ tôi chỉ chỉ khiêu gợi nó thôi là nó tràn ra thôi rồi tôi lắng nghe tôi tống nó vô rồi nó tràn ra nữa không có cái gì xen vô được hết thì tới đây là bảo đảm đó bảo đảm là về cõi nhị thiền của sắc giới tôi mà hết phước là luân hồi như thường nhưng mà nếu tôi phát nguyện là tôi giảng sanh a di đà đã tiếp dẫn liệu còn nếu tôi nhờ ban hội niệm nữa là tôi có thể dọt qua trung phẩm thành ra cái ban hội niệm nó quan trọng lắm thì Đức Phật nói một người mà giữ một giới đó 36 vị thần và chư thương ủng hộ Thì năm giới là 180 vị thần, 108 vị thần Mà nếu đông nữa thì cái định lực chúng ta nói là cái gì? Phước chúng như hải Cái phước của cái ban hội niệm đó mạnh lắm thành ra tôi đi đến đâu là tôi muốn lập cái ban hội niệm là chỗ đó nhưng mà ban hội niệm không bằng cái người khai thị người mà dẫn cho người chết biết đó à, cô chết là cái xác thân cô phải chết có một cái không chết nó nằm ở trong xác thân cô có nhận được nó không à người khai thị là phải giải thích cái đó cho rằng người này phải giáo lý giỏi mới được và phải hỏi người chết coi họ cái cái dính mất chỗ nào mình đã phá cái dính mắt đó có nhiều người không chịu chết mà lý do gì không chịu mình hỏi rồi mình biết hỏi họ trả lời cái người biết họ kẹt ở chỗ nào thì mình giảng cho rõ cái cho họ chịu chết họ chịu chết là họ đi liền cái người hấp hối là quan trọng nhất mà quan trọng là họ phải hiểu về cái sống chết khi họ biết rằng trong cái xác thân là có một cái không chết thì họ đâu còn sợ gì nữa linh hồn linh hồn quý vị biết linh hồn là cái gì đâu mà khi quý vị biết linh hồn là cái nhớ cái nghĩ cái tưởng thì quý vị tưởng đâu là cái ốc cái ốc đâu phải linh hồn mà nếu không có cái ốc thì linh hồn nó ở đâu thì nó nằm trên không gian không có ống lò thì cái làn sóng ở đâu nó nằm trên không gian mà đủ điều kiện rồi có ống lo rồi thì nó mở ống lo để nó phát ra tiếng nói mà khi ông là hư thì tiếng nói vẫn còn nếu là sống còn như cái luồng điện này khi có bóng đèn đứt rồi mà cái lẫn luồng điện còn thì ánh sáng vẫn còn còn nếu quý vị đem cái luồng điện ra rồi có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng quý vị phải ngồi suy gẫm để nắm được cái linh hồn của mình linh hồn thì không bao giờ chết không bao giờ mất mà nó bàn bạc trên cùng khắp không gian mà không phải nói suông như vậy là được mà quý vị phải ngồi thiền nhận được nó. khi nào mình nghĩ phật mình tưởng phật mình nhớ phật thì mình biết là nó nằm trên không gian nó mượn cái ốc để nhớ nghĩ tưởng chừng nào quý vị bắt được nó quý vị muốn cho nó niệm thì nó niệm muốn cho nó ngưng thì nó ngưng đó là quý vị làm chủ nó à, quý vị muốn muốn niệm phật quý vị nhớ tới phật là nó tràn ra liền đó là quý vị làm chủ nó còn bây giờ nó muốn niệm là niệm nó muốn ngưng là ngưng quý vị muốn nó đừng có nghĩ tùm lum nó cứ nghĩ tùm lum thì nó sai khiến quý vị thì ngay bây giờ quý vị muốn được ác tôi niệm phật nam mô a di đà phật một nam mô phật hai tới hai nó nghĩ cái khác tôi kéo nó lại là tôi không có làm chủ nó rồi tôi niệm Nam Mô Là Phật một tới mười không nghĩ gì hết Tôi niệm một trăm lần, một ngàn lần nó không nghĩ gì hết Đó là tôi làm chủ lấy cái linh hồn tôi Rồi tôi qua là niệm Phật cõi đếm tôi niệm mười ngàn, một trăm ngàn Bây giờ cũng không nghĩ gì hết Rồi khi nó đầy ai lại ra tự nhiên nó tràn ra Bây giờ tôi khỏi cần niệm, tôi muốn niệm là có tiếng niệm Phật liền Chỉ làm như vậy thì mình mới làm chủ mình chứ Cái đó Đạo Phật kêu là cái nghiệp Tức là cái ý chí ý chí phải cho thật mạnh thật kỹ thật lâu và thật sâu thì phải để thi giới ngôi dạng sự khởi đầu nan bạch sư khó quá thì coi khó đi ngủ đi con bị tại gì bởi con có ông chồng ông nhậu tối ngày với đứa con xì kem ma túy không con để nó có gia thất hết rồi chừng đó con vô lò thiếu con niệm phật nói, tôi không chịu có bị tại gì bởi đó mà bây giờ bị tại gì bởi ai không bị tại gì bởi quý vị vô đây rồi mới nó kể mà bận thì không có ai rảnh hết còn quý vị muốn đi là đi thôi phải vậy không nào còn quý vị đổ thừa là bị hoàn cảnh thì ai không có hoàn cảnh nó hoàn cảnh bà nhẹ hơn tôi hoàn cảnh tôi dữ hơn còn bà kia nó hoàn cảnh có bà chưa bằng tôi tôi còn hoàn cảnh hơn nữa thì cuối cùng ai cũng một cái lò than bự hết á mà làm sao giảng sanh Tu là phải dám dứt Dám dứt Được cái này thì phải mất cái kia Không được hết hai cái mà Làm sao có vụ đó Mình đi đây thì bỏ nhà bỏ cửa Mình có thể đóng cửa tiệm là mất tiền Nhưng mà được cái giảng, giảng sanh Về mạng ít lên chút Phải vậy thôi Mình phải đặt vấn đề giảng sanh là vấn đề quan trọng hơn hết bây giờ cho tôi 50 tỷ mà ở nhà với đi đây tôi nhất định đi đây thà mất 50 tỷ quý vị dám làm cái đó không chắc là không dám tiền nhiều quá mà trời 50 tỷ mà biển đi đây niệm Phật ăn thua gì tôi về tôi ôm cái 50 tỷ xuống hơn như nãy có cái cô Vĩnh Châu xuống đó. lại thăm tôi tôi nói tôi sắp đi giảng pháp rồi không có thăm ở ờ, chút xíu thôi mà cứ kèo này hoài tôi nấu không được ở đây người ta đứng đợi. bây giờ đi nghe pháp rồi lên đi rồi rồi lại bạch tôi bạch sư con còn phải đi bác sĩ nữa con bị tại vì bởi con không thể đi đây tính đi rồi mà không đi được tôi để khi khác tôi nói ừa thì có đó tùy ở cô ăn thua gì tới tối rồi xong về vậy coi bác sĩ ở sóc trăng bài pháp tới tôi nó ghé đây nghe pháp đi bỏ cái kia đâu có dám bỏ tôi nói cái đó là tùy quyết định của cô đó đâu có ăn thua gì tôi thành ra chúng sanh nó khó giảng sanh lắm nếu mà kể bị tài gì bởi là không ai mà giảng sanh được hết ai cũng công chuyện bá ban trong đó đủ thứ chuyện hết thì cái kể bị tài gì bởi để còn tránh cái nghe pháp thành ra phật tử nói tôi khó mà tôi khó thật đó quý vị mà đến cầu cô phước đem lợi cho đồ tôi cũng một đống rồi cúng ba hai ba lon ăn xiêm mấy cái bao thơ tiền tôi nói đem về tôi không có nhận cái này tôi muốn mấy cô ở nghe pháp thôi tôi thì khác người ta tiền bạc ý, không cái cây giống sữa này kia cái đó là cái phụ thuộc cái đó là phước báo phước báo có hưởng có hết ai bằng vua lương võ đế cất 72 cảnh chùa đồ sộ độ hơn 3.000 tăng trong mấy chục năm trời cuối cùng chết đói ở trên núi không có giáo pháp làm phước không làm phước ai mà hơn lương võ đế quý vị làm đâu có bằng cái lai like của lương võ đế nhưng bởi vì giảng sanh không không tu là không giảng sanh không có ông phật nào cứu nào ông bà hết tôi làm phước và tôi hưởng cái phước báo này tôi giảng sanh mốc xì không có giảng sanh đâu giảng sanh là phải giữ năm giới cho kỹ niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm chưa giảng sanh được đâu nếu không có ban hồi niệm bây giờ khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật giảng sanh mà cũng chưa chắc còn <laughs> chơi <laughs> giảng sanh nó có phải có thiện căn phước đức nhân duyên chắc chắn giảng sanh rồi nhưng mà thiếu cái phước đức thiếu nhân duyên là không giảng sanh được thành đó quý vị thấy vấn đề giảng sanh nó coi dễ mà khó khó mà dễ xá lợi phất há chút căn lạnh nhân duyên phước đức mà thành đạo sao mà giảng sanh được sao thành đạo quý vị phải cố gắng bây giờ độ người độ mình độ gia đình mình nữa mà gia đình khó độ hả không phải dễ đâu như nãy cái cô vậy là xuống thỉnh tôi về Vĩnh Châu để khai thị vì hôm trước tôi <laughs> khai thị trong Liên Trường kết quả rồi một ngàn mấy trăm hộp xá lợi thì bây giờ cô này cũng bệnh nặng chở qua Trung Quốc trị ở đây bác sĩ chạy rồi chở qua Trung Quốc Trung Quốc chạy nữa giờ trở về mà cô không chịu chết thành ra tới nay cũng cần cả tháng không chết ông ăn uống không cô không chịu chết nhưng mà cô rất kính tôi thì phật tử hồi nãy xuống đó là thỉnh tôi đi về để khai thị cho cổ mà gia đình lại là cách mạng cốt không biết bí thư cái tỉnh quỷ gì đó sóc trắng tôi nói không có <laughs> đi được tôi mà lợi tôi khai thị có chết mà cái là gia đình chắc được tôi chạy chết luôn á sư đi đâu sư lợi đây chú nguyện cho vợ tôi chết ha à? chú đi tới đâu là chết người ta tới đó thì tao không hiểu đạo thì tao mình lợi mình trù ếm cho vợ người ta chết cho mẹ người ta chết một bên cách mạng thì đâu có linh hồn chết là hết hôm trước là tôi biểu đem vô đem vô tỉnh xá đi thì tôi xuống tôi thăm ông chồng không cho hai cái nhà một cái nhà vĩnh châu một cái nhà lớn nhất ở sóc trăng không làm lớn mà có nhà lầu ở sóc trăng bắt chở bà vợ về sóc trăng tôi nói tôi không dám ghé đâu <laughs> ghé đâu ghé đâu không đuổi chạy không kịp <coughs> mà lời biểu tôi chú miệng mà tôi giải thích rõ quá thì cô chết liền thì là chó tôi ra khỏi nhà không được tôi nói không dám xuống tôi nói thôi đừng có thỉnh nữa thì bữa hổm tôi điện xuống tôi nói chở vô tịnh xá ông chồng không chịu còn nước là còn tát tôi nói tôi nói câu này là tôi vĩnh viễn không dám xuống tôi nói chừng nào vô Vĩnh Châu vô tỉnh xá siêu cô thì tôi xuống được ở đó quyền của mình còn ở nhà người ta là ba bốn tầng lầu mà nhà ông cốm mà đó người ta đâu có tin linh hồn chết là hết rồi mình vô đó lơ mơ quạo quạng là ta có quyền mà mà tỉnh tôi tỉnh cái gì phật tử thì cái cái ta tiếc là thương bạn mà không nghĩ tới tôi mà giờ vô đó là dạy dột mà tôi đi đâu phải vì tôi nói chi gì một chúng sanh mà sư sư cứu một chúng sanh là đền ơn chư phật tôi nói nói cái đó là nói nhảm chúng sanh cũng phải coi trước coi sau vũ <laughs> muốn làm đại gì sao cũng như có người tỉnh tôi về ờ, sóc trăng ở ờ, về, về vĩnh long vĩnh long thì dường như không có tịnh độ không có tịnh độ cái địa bàn nó không hợp nhưng là thầy ở bên đó lớn nhất là không chịu tu tịnh độ tu theo là biết giọng không theo rồi còn ở kia thì tứ niệm xứ tuyệt đối là ghét tịnh độ không có thích tịnh độ <coughs> rồi giờ biểu tôi về đó mà độ cái ông mặt trận gì đó ông lợi là cởi mở muốn nghe cho hiểu về đó làm sao tôi thì không có làm việc không có chức phận gì hết trụi lũi mà là cái địa bàn của người ta chứ không phải ở trà vinh đâu về nó giảng cái gì chẳng không kéo là hiểu lầm nhau tôi đâu có phải muốn là chuyển dương tịnh độ nó tùy duyên thôi pháp môn nào không phải cô phật nhưng mà tịnh độ nó khác với pháp môn khác nó là thế giới ngoài tam giới là thế giới của sắc na thế giới của hào quang a di đà đưa cái bông sen đó không thể chụp dính được đâu đó là cái hào quang mà tết tụ lại nói dốc có ai mà giảng kỳ như sư vậy đâu làm sao mà hiểu được tư tưởng mà làm sao hiểu được cái phi tư tưởng rồi mấy người mà chưa biết vợ biểu tôi giảng để độ họ làm sao mà giảng được trời bởi làm như nói một hai thời pháp là người ta hiểu tịnh độ liền trời ơi tôi bốn mươi mấy năm trời tôi nói thật rồi đó giờ tôi không có tin tịnh độ coi không hiểu gì hết nhất là 48 lời nguyện nói toàn là thế giới sát na không tới chừng tôi nghiên cứu di thức mà tới sát na tôi hiểu sát na rồi tánh không và kinh kim cang kinh kim cang nói cái đó đọc đó quá khứ tâm bất cả đắc hiện tại bất cả đắc vị lai bất cả đắc tôi nói rồi cái này nói về tịnh độ từ đó tôi mới có niềm tin vững chắc tôi thấy rõ thế giới cực lạc cũng như thấy rõ chỉ bàn tay cái gì là tôi phải hiểu tới cùng thành bây giờ tôi mới giảng tịnh độ tôi mới xiển dương tịnh độ chứ không phải hiểu mờ mờ được bây giờ đem có đó giảng cho người khác trời ơi quý vị đây nghe mà chưa chắc quý vị nghe tôi là mấy chục năm nay rồi mà chưa chắc là quý vị hiểu được sắc na nữa. mà tới bây giờ tôi sống không nổi nếu thật sự tôi sống nổi tôi không cần phát nguyện dẫn sanh đâu mà muốn không phát nguyện dẫn sanh ít nhất phải a la hán bất lai cũng còn phải phát nguyện thánh thứ ba cũng phải nhờ a di đà tiếp dẫn mới về xứ cực lạc được nó không phải là tam giới mà nó nằm ngoài tam giới nó thuộc về thế giới của pháp giới quý vị có thể gặp tôi ít nhất bốn năm chục lần quý vị mới hiểu được tình đó không phải dễ đâu thành đó tôi nhiều lúc tôi chán nản tôi tính rồi tôi đi tịnh dưỡng thôi không có dễ gì giảng tịnh độ trong cái thời buổi này thì tôi có hy vọng ở đây thôi tôi nghĩ tới nghĩ lôi bữa nay là tôi tính giảng giữa cái niệm phật nhất niệm và niệm phật vô niệm mà trước khi đi vào cái đó phải đảo lại cái cũ cho hỏi coi quý vị biết không thì tôi thấy quý vị khá nhưng mà cũng chưa còn chưa lẩn thẩn kỳ tới là chúng ta mới qua cái niệm phật trung phẩm đây là niệm phật của đạo phật tức là phương tiện hữu dư tịnh độ của nhập lưu nhất dẫn lai bất lại còn phàm thánh đồng cư tịnh độ là dễ thôi thì chỉ cần nhất niệm phát nguyện là giảng sanh còn lắng nghe đó thì đầu tiên phải lắng nghe về sách quẩn thì đắc quả nhập lưu rồi lắng nghe về thọ quẩn tức là sắc quẩn mà của người trời dục giới đó thì đắc quả nhất dẫn lại thánh thứ hai rồi lắng nghe được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới qua bất lai. Còn lắng nghe được tứ thiền và tứ không hư không vô biên thức vô biên thì mới đắc quả la hán được. <coughs> Thì đây mới là đạo Phật. Thì A-la-hán mới là khỏi phát nguyện thôi, còn bất lai đó cũng còn phải phát nguyện, không là không dẫn sanh về cõi Phật được. Quá là về cõi tứ thiền của sắc giới nếu bất lai. thì thấy là nó khó bây giờ có ai giảng nổi đâu tôi là nhờ duyên cố duy thức bốn mươi mấy năm trời tôi mới hiểu được cái đó nhưng mà tôi sống chưa sống được cái đau đớn của tôi là cái chỗ đó bây giờ tôi tính kiếm chỗ vắng là tôi sống với nó tôi tu tịnh thôi chứ tôi thấy giảng là cái cõi này không có giảng nổi rồi làm như bây giờ chúng ta tiện nghi quá nhiều chúng ta không có sống cuộc sống đơn giản nữa mà cái bài pháp của tôi là đòi hỏi quý vị phải sống đơn giản tức là ít xe xua ít chương diện sống là có bốn cái ăn mặc ở bệnh quý vị phải trường trai bây giờ 10 ngày tôi thấy có người làm còn không được trường trai là mới sống đơn giản còn quý vị viết lời thú nhiều quá rồi quý vị có linh hồn nó phá rồi làm sao mà tu tôi thấy thời buổi này mấy cái phần âm nó khá nhiều nhất lợi tinh xá tôi kiếm tôi hoài mà thường thường kiếm tôi mà nghe lời tôi thì 10 người hết hết 10 nhưng mà nghe lời tôi chỉ có hai ba người thôi tại sao vậy cái nghiệp quá nặng bây giờ mấy cái dông nó phá mấy người sống rất nhiều cứ đi rằng à, thì muốn cho nó đừng nhập mình phải giữ giới phải tu thiền định và phải có phát nguyện thì tôi có bao nhiêu nữa có ba ba trưởng thôi ba chiêu thôi rồi bây giờ cho muốn cho nó đi là định lực mình phải mạnh hơn nó tức là phải niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi còn niệm phật nữa thì nó không phá được nhưng mà đuổi nó ra rồi nó bơ vơ tội nghiệp nó phải chỉ con đường nó đi thì tôi nói thôi lợi của quyền cho cô ở đi rồi nghe pháp à, giữ giới rồi niệm phật mà niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa là khi A Di Đà hiện ra đó thì cái thần thức nhờ Di Đà kéo ra khỏi thể xác này nhập vào cái bông sen. Nó nghe nó chịu, chịu thì nó chịu bỏ cái thể xác này. Mà nói nếu mà một cái nhà mà hai chủ nó khổ lắm. À, giờ mà ăn cái thắt thân mới đi nói giảng sanh đâu đi về núi hả sư? Tôi nói không có về núi. Về núi là tu tiên, về cõi Phật đi. Nó cõi Phật ở đâu? thì hướng về hướng mặt trời lặn hướng tây thì cái nhớ phật nghĩ phật tưởng phật bao nhiêu đó đủ rồi đừng có làm cái gì khác hết thì phật phải hiện thôi thành ra ông mà tha thiết chừng 5 phút là phật cái gì đại hiện không hiện tôi chịu tội còn nếu ông không tha thiết ông còn nghĩ tầm lum thì 10 năm bây giờ phật cũng không hiện nữa phật hiện là do ông chứ không phải là do phật di đà hãy cảm là ngài ứng cảm mạnh thì ngài ứng hiện mạnh mà cảnh vừa vừa ngài hiện vừa vừa còn cảm yếu thì ngài ứng hiện yếu còn không cảm là ngài không hiện thì do mình chứ đâu phải do a di đà tôi giảng nghe rồi nó chịu tha hết rồi bây giờ tỉnh tôi xuống tôi nói sư cô phải tu á chứ còn bây giờ tôi không thể giúp được đâu tôi giúp về cái dông này nó tha nó đi rồi cái mặt bơ bơ nữa thì dông khác nó nhập nữa rồi cũng như không không phải ở tôi mà ở từng vị á mình phải giữ giới cho kỹ dưới giới thì một giới là 36 vị thần năm giới là 108 vị chư thiên thần ủng hộ mình rồi không giữ là ai mà, mà, mà, mà ủng hộ mình được ai chỉ Phật cũng không giúp đỡ mình được Chỉ có giới luật mới đỡ mình thôi Tôi giảng nhiều lần lắm rồi Quý vị cứ cắn chặt cái giới, giữ giới cho kỹ Mà giới là giúp cho cái tâm quý vị được nhất niệm Chứ không phải giữ giới không là được Giữ giới không sát sanh mà phải phóng sanh không trộm cắp phải tại dâm thuộc hết rồi Rồi ngồi xuống nó yên Nó không còn rõ đại nữa thì bây giờ tập trung mới được Niệm Phật nó không còn nhớ cái gì không có quan trái nữa Nhất là khi chết nằm mà những cái quan gia trái chủ mà đeo quý vị là quý vị khó giảng sanh Thành ra ngay bây giờ phải giữ giới Mà con giữ giới mà nó vẫn phá sư Thì kiếp trước cái nghiệp quá nặng thì bây giờ khoan có niệm Phật tụng kinh địa tạng đi có nhiều người nằm ngủ chim bao thấy ăn cướp thấy bị đánh à, thấy rắn mổ thấy rồi thú nó mổ mình thì là cái kiếp trước mình làm ác thôi ngưng tụng kinh a di đà đi tụng kinh địa tạng tại sao vậy vì bốn nguyện bổn vị mỗi khác bốn nguyện địa tạng là đưa bốn đường ác về cõi trời chứ không về cõi phật nha địa tạng không có về đó được cái bổ nguyện là cái mong cầu của các ngài đó cũng như quan âm thì tầm sanh cứu khổ ai có bệnh tật có tai nạn mà niệm ngài thì hết bệnh tai nạn qua nhưng mà niệm phải nhất niệm mà còn không linh là tại mình chứ không phải tại quan âm những gì phải nắm cái chỗ đó tại sao người niệm linh người niệm không linh linh bất linh tại ngã thì giảng sanh không giải sanh là cũng do mình thành ra cái nghiệp mình kiếp trước nhiều quá nằm chim bao là thấy ăn cướp thấy ăn trộm thấy đánh cái ông thân của ông sư hiền gì đó ở chùa như như gì đó như thành ở nằm xuống ngủ là thấy thấy ăn trộm ăn cướp mà thấy bị đánh à ông la um sùm ông đêm lá um sùm thì thầy biểu niệm phật ông không chịu niệm biểu ăn chay không có ngày nào hết cuối cùng nhờ tới tối tôi nói ông nghe ông ngộ ông thọ năm giới ông trai tháng 10 ngày tôi truyền giới xong là đêm đó hết chân luôn tới bây giờ có gì đâu cái giữ giới là bảo vệ cho mình tôi nói nếu ông không giữ giới là bảo đảm ông không hết ông thọ giới là ông phải giữ à cái này là ông phát nguyện à chứ còn ông không chịu là tôi không có truyền à tôi nói trước bây giờ ông chịu không ông phát nguyện ăn chay 10 ngày ông giữ giới tôi đọc một câu đọc theo còn không là thôi thì ông tiếp tục nằm xuống sẽ bị ông cút nữa sẽ bị người ta đánh nữa ông nghe ông hiểu ăn thốt cái hiểu mình ông nói con phát nguyện giữ nước, ăn 10 ngày chay giữ năm giới ơi tới truyền giới cho ông thì bắt đầu từ đó là ăn 10 ngày cho nó từ nay là tuyệt đối heo chó gà vịt không ăn không giết nữa nghe không? chỉ là ăn tôm cua cá tép thôi ông chịu tôi truyền giới còn không là thôi đâu có bắt buộc ông chịu là ngay bữa thọ giới đó tối ngủ là không có chim bao nữa ông nói tôi hay tôi có hay gì đâu ông hay chứ đâu có tôi hay ông không làm và ông nổi tôi không cứu được ông nghe lời tôi mà tôi đây là cái lời của phật chứ phải lời của tôi trên đời này không ai cứu mình hết tôi nói thật quý vị chỉ có mình của mình mà mình là cái gì là giới luật giới là giữ cho cái thân thành ra đúng như vậy đây là phải ăn chay trường hết đó tôi nói thật đó. chứ 10 ngày tôi cũng chưa vừa ý nữa thì ngài quý vị vẫn còn mấy con con con con nhỏ nó phá quý vị quý vị giết 10 con tép giết con gà cái nào tội hơn con gà tội hơn giết hai con gà giết con chó cái nào tội hơn con chó sao phải biết như vậy giết ba con chó giết người ta cái nào tội hơn người ta thành ra từ nay tuyệt đối là gà vịt theo chó không ăn không giết còn nếu giữ luôn trường trai nữa tồi túi nhỏ cũng không ăn nữa thì quý vị niệm phật mau lắm chết là không có cái dông nào phá hết quý vị rước dông vô mà giết nó rồi cái mặt bơ bơ rồi làm sao nó không nhập được thành ra tôi mới nói sư cô đây sư cô không có giữ giới nào, tôi nói thiệt sư cô buồn tôi thì buồn sư cô ngã xuống chết bây giờ tôi mà chú miệng sư cô tỉnh dậy tôi không chú đâu tôi để sư cô chết à tôi nói thật còn phật tử thì tôi chú nguyện người ta có năm giới à còn quý vị cô sư cô là 348 giới mà không tu bây giờ biểu tôi chú nguyện trời ơi thành ra mấy bà mấy cô phải hiểu tôi tôi không phải là ác mấy đứa nhỏ đem lại tôi biểu tôi rờ đầu tôi rờ nó con nít còn đưa cái đầu mẹ vô biểu tôi rờ nữa trời ơi rồi là mấy đứa con chứ còn mẹ mà rơ cái gì lúc đó là cô rụng tóc cô qua sư cô rồi, rồi cô đi xuất gia luôn mình lớn rồi chứ đâu phải con nít con nít tôi còn phải phương tiện tôi rồi nó nó chưa biết tu gì đâu còn mình là mẹ nó mình phải tu cái cái con mà được yên tâm là nhờ mẹ nhờ cái đức của mẹ mẹ không có đức thì tôi phải phương tiện chứ đúng là cô phải thọ giới đó cô muốn con con con cô hết bệnh là cô phải thọ giới cô phải ăn chay cô phải niệm phật ấy cô tâm yên rồi đó thì con cô nó yên mà cô bệnh hoạn cô không tu thì con cô nó bị ma phá cô bị ma phá thì con cô mà nó cũng không tha anh nói gì nó nhớ không là phải mỗi người phải giữ giới đó chỉ có mình cứu mình bằng giới luật thôi chứ không có ông phật nào cứu được tôi nói sai là tôi chịu tội đi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đi rồi công an ở lợi nó cầm đầu mà nói ai gì là ơi quan âm ơi cứu con quan âm nào cứu được tôi xin xuống địa ngục chỉ có mình cứu mình mình cứu là mình phải giữ giới cho kỹ hiểu kịp không nào thì bữa nay chưa trả giới nhau thì tới là tôi trả tôi trả nhiều còn cái tiến trình của năm quận quý vị con phải thuộc lào tôi tính giảng cái đó đó sắc quẩn là của bốn đường ác Rồi sắc quẩn của người trời là bắt đầu chuyển qua bốn đường thiện Cái bài kinh 66. Bữa nay cái chân sưng là tôi không có đúng dị dạng Bữa nào nó khỏe à Còn thọ quẩn đó là qua Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới Còn tưởng vững mới qua tứ thiền Rồi vượt tới vô sự xứ mới qua láng phi phi tưởng mới tương tự như lai Tam giới nằm ở trong đó thì quý vị phải trả cái tiến trình năm quẩn tiến trình quẩn thì khó trả đó ờ, còn cái năm giới năm điều ác với năm điều lành thì dễ thôi vậy thì từ nay phải bắt đầu coi lại cái bài kinh 66 đó do duyên con mắt do duyên sắc trần thì mới phát hiện nhãn thức con mắt đây là sinh lý chưa có cái biết rồi sắc trần đây đó là vật lý là chưa có cái biết mà chưa có sự sống luôn còn tới nhãn thức là ngạ quỷ có một cái cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ không có lờ mờ mà sắc trần là cái gì hả sắc <laughs> trần là cái gì còn thanh trần là cái gì còn nhãn thức là gì còn cái ốc là gì còn ý căn là gì còn pháp trần là gì còn ý thức là gì con mắt của mình nè à. còn sắc trần đây nè còn nhãn nhãn thức đây nè thì quý vị biết con mắt đây là đây nè quý vị nhìn thấy nó còn sắc trần là cái gì quý vị biết không sắc trần là tất cả sự vật nhưng mà cái sắc trần này đó là biết có vật thôi chứ vật gì thì không biết cái này là tôi cũng mới hiểu mấy mấy tháng này đó cho đó giờ tôi không hiểu cũng như cái cây này là cái gì phải sắc trần không cái bản này là cái gì ờ, sắc trần rồi cái đĩa này là cái gì rồi cái bàn cái ghế này là cái gì ờ, con sắc trần thì cái sắc trần này đó có nghĩa là có nhiều vật nhưng mà vật gì thì không biết thì cái đó gọi là sắc trần nó trong di thức nó kêu là hiện lượng tánh cảnh tức hiện lượng đó lượng là cái hiểu biết bài thẳng ra tánh cảnh là cái cảnh chưa lờ mờ chưa có sửa đổi gì hết thì đó kêu là tánh cảnh thành ra thí dụ như con mắt thì tôi thấy được cái nhà thấy được cái dép thấy được cái bàn thấy được cái ghế thì nó không phân biệt cái bàn cái ghế vợ nó biết rằng có vật có nhiều vật nhưng mà vật gì nó không biết thì cái đó kêu là sắc trần hiểu không ờ, không hiểu thì thôi <laughs> thì sắc trần thì nó con mắt nó mới tiếp vô sắc trần đó thì nó mới có cái nhãn thức nhãn thức là cái biết lờ mờ biết cái gì biết có vật vật gì không biết vật nhiều biết vật nhiều vật ít biết vật ít thành ra cái đó gọi là nhãn thức là con mắt nó tiếp xúc với sắc trần thì nhãn thức nó phát hiện nhãn thức nó mượn con mắt để nó thấy sắc thành là biết nhiều lắm có vật nhiều có cái nhà có tịnh xá có người ta có cái bản có giày có dép có đủ thứ hết nhưng mà nó không phân biệt được bản giày dép nha chỉ biết có vật thôi nó vậy hiểu không à, nó chưa có phân biệt nó biết rằng có nhiều vật còn cái lỗ tai cũng vậy do cái lỗ tai tôi tức là cái màng nhĩ đó ha tiếp xúc với cái âm thanh thì có nhĩ thức âm thanh gì không biết biết có tiếng nhiều tiếng chim tiếng ca tiếng giọng cổ tiếng người nói tiếng này nhưng mà người nói giọng cổ không biết nha chỉ biết có nhiều tiếng thôi còn tiếng gì ta không biết thì đó gọi là thinh trần hiểu kịp không chứ không phải là tiếng người nam tiếng người nữ tiếng chim hót tiếng chó sủa không có có nhiều tiếng nhưng mà tiếng gì không biết biết có nhiều thôi thành ra con cái lỗ tai nó nhận rất nhiều tiếng nhưng mà nó không phân biệt được thì cái đó kêu là nhĩ thức hiểu không à, <laughs> thì cái mũi cũng vậy ngửi mùi hương à, có mùi đồ ăn ở dưới nhà bếp mùi dầu xanh mùi đồ nhan trầm nhưng mà không có phân biệt nhan trầm dầu xanh mùi gì đó có nhiều mùi thì đó kêu là hương trần có nhiều mùi có năm mười mười mùi hai ba chục cả trăm mùi nhưng mà không biết mùi gì chỉ biết có mùi thôi thì cái đó gọi là hương trần thì cái lỗ mũi nó tiếp được cái đó thì kêu là tỷ thức còn cái lưỡi cũng vậy tôi bỏ cục đường lên lưỡi bỏ cục muối lên lưỡi bỏ cái miếng chanh lên lưỡi bỏ miếng ớt lên lưỡi thì nó không phân biệt chanh đường ớt gì nó biết rằng có nhiều cái cái vị nhiều vị nhưng mà vị gì không biết biết ít vị nhiều vị thôi thì cái đó kêu là thiệt thức cái biết của cái lưỡi biết có nhiều vị nhưng mà vị gì thì không có phân biệt được hiểu kịp không à, thành ra sắc thinh hương vị sắc là có nhiều vật mà vật gì không biết thinh là có nhiều tiếng nhưng mà tiếng gì không biết hương là có nhiều cái mùi mùi gì không biết vị là có nhiều cái cái chất nếm mà nếm gì không biết còn xúc cũng vậy tôi rờ nhiều cái xúc chạm nhiều cái nhưng mà lạnh nóng ở trên lá là không biết biết là tôi có xúc chạm nhiều cái thôi thì cái đó gọi là xúc trần thì cái biết có đó gọi là thân thức giờ hiểu kịp không vậy năm cái này sắc thinh hương vị xúc thuộc về năm dây thần kinh nhận lấy sự vật nhiều hoặc là ít còn chưa có phân biệt gì hết thành nó mới kêu là ngạ quỷ biết rồi bắt đầu làm không có phân biệt gì hết hôm trước tôi có giảng mà chưa rành lắm bây giờ tôi mới coi thử là nghiêm lại <laughs> thì rồi là tôi bệnh là tôi không có đi bác ở nhà tôi coi thử nghiêm tôi nói trời ơi mình giảng chưa có rành lắm bây giờ giảng rành lại thì cái này chỉ là nhận lấy sự vật thôi rồi tới cái ý cần nó là ốc tức là cái đầu ốc bây giờ dây thần kinh ốc hồi còn đầu đó là cái ốc này thôi chứ chưa có dây thần kinh nhá cũng như cái tay là chỉ là cái da thịt thôi chứ chưa có thần kinh xúc giác thì cái này cũng vậy cái ốc nó mới tiếp xúc với cái này bởi vì mắt tay mũi lưỡi thân nằm ở đâu nằm ở trên đầu phải không ai con mắt tôi nằm ở trên đầu cái lỗ tai cũng vậy cái mũi và cái miệng cũng vậy cái sắc thân nó nằm ở trên sắc thân trước nhưng mà trong thân cái nào quan trọng nhất cái đầu quan trọng nhất cô có thí dụ rồi phải vậy không thành ra tất cả sắc thanh hương vị xúc này mới đưa lên trên đầu thì cái đầu mới tiếp xúc cái đó mới sửa lại kêu là pháp trần sửa cái gì sửa sự vật rõ ràng à, cái này cột phấn cái này cái bàn cái này cái bảng cái này người ta cái này cái ghế bắt đầu sửa lại có hình tướng nhưng mà hình tướng khác nhau sao ông biết ốc trần không biết cái ốc nào có biết nó chỉ phân biệt lờ mờ ở đây là vợ đây là con đây là con nai đây là con chó nhưng mà khi nó đói rồi đó con nó ăn thịt luôn bởi vì cái phân biệt nó lờ mờ thành ra sữa có hình có tướng thì cái đó kêu là pháp trần còn sự vật không đó thì là sắc trần cái tiếng không đó thì kêu là thinh trần nhưng mà tiếng gì à, tiếng người ta tiếng chó tiếng heo tiếng uh, trâu bò rống thì cái đó kêu là pháp trần hiểu không nào rồi cái pháp trần đó mới qua cái ý thức ý thức mới phân biệt à, tiếng này nhỏ tiếng này lớn tiếng này của người nam tiếng này của người nữ cung cách lờ mờ thôi thì cái đó kêu là ý thức chứ không phải là pháp trần pháp trần là đặt cái sự vật cho nó rõ ràng trong di thức kêu là nhậm kỳ tự tánh quỷ sinh vật giải mỗi cái nó có một cái tánh riêng biệt để không có nhận lầm nhau thì cái đó gọi là pháp trần còn sắc thinh hương vị thì không có không có phân biệt nó lộn xộn tùm lum à, có vật thôi vật gì không biết mà có rất nhiều vật có tiếng thôi mà tiếng gì không biết có rất nhiều tiếng không có tiếng chim mót tiếng chó sủa gì có nhiều tiếng còn mùi có rất nhiều mùi mà mùi gì không biết còn bây giờ sắc mà sắc gì thì đó là đạo pháp trần ở đây người nam đây người nữ đây con trâu con chó con bò nhưng con bò với con chó khác nhau sao pháp trần không biết không biết chỉ biết khác thì thôi mà khác như thế nào thì cái pháp trần chỉ là đặt cái cái danh từ cái tên cho mọi sự vật để mà đừng có lộn thôi còn phân biệt cái này nhỏ cái này lớn cái này đẹp cái này xấu thì phải là ý thức nhưng mà phân biệt một cách lờ mờ bản tánh kêu là phân biệt theo súc sanh nó phân biệt biết vợ con nhưng mà khi nó đói rồi nó làm thịt con nó luôn nó trở lại ngạ quỷ nó trở lại cái thân này hiểu không nè về suy nghĩ nha rồi tới tao bắt rồi bây giờ tôi qua một chút nữa rồi tới đây đó là sáu căn sáu trần sáu thức đây là ngạ quỷ đây là súc sanh đây là sắc thinh hương vị xúc đây là pháp trần cái này chưa có phân biệt gì hết cái này bắt đầu có hình tướng nhưng mà chưa có thương ghét tới loài thú bắt đầu có phân biệt thương ghét nhưng mà chưa có nghiệp chưa có ý chí rồi sau khi về rồi đó thì tất cả cái pháp trần này nó lọt vào trong linh hồn tức là a la gia dưới hình thức chủng tử mà quý vị đọc nghi thức từng kêu là lạc tạ ảnh tử rớt vô cái chủng tử nằm trong a la gia thì cái chủng tử khi vô a la gia nó biến thành năng lực tức là một cái luồng nước chảy mà khi mà nó sao động nó lúc đó thì nó thành ra mạt na rồi mạt na nó cứ sao động hoài nó cứ tập trung nó cứ là tập đế hoài à, nó làm tới làm lui hoài thì nó thành ra ra nghiệp ra những cái ý chí mạnh kia là vọng tưởng kiên cố Thành ra quý vị muốn có ý chí mạnh quý vị cứ làm hoài Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 ra không được mai niệm nữa cứ niệm hoài Uống cà phê mà muốn ghiền bữa nay uống mai uống bữa nọ uống chừng 10 lần 20 lần làm hoài thì nó ghiền Cái đồ gì đắng quý vị ăn không được quý vị ăn một lần Ăn không được ăn hai lần, ba lần, mười lần, ba chục lần rồi ăn nó quen thôi Thì cái đó Đạo Phật kêu là tập Là cái thói quen Cái quân tập hoài thì được thôi thành ra quý vị thấy những người ở đồng quê hay những người ở chỗ dơ chẳng hạn như hồi trước tôi đi cái cầu chữ y đó hay cầu trà già như nước đen thui mà quý vị ở đó lâu một chút xíu quý vị thấy người ta xuống dưới người ta tắm trời ơi gội lên đầu khoát lên đầu rồi tắm trà rửa mà nước đen thui mình lợi mình thấy thú quá mà tắm một cách tỉnh queo quý vị ở đó từ một năm quý vị cũng làm được thôi bây giờ không có nước làm sao <laughs> bằng đầu thì gốm ổn lẽ một tháng không tắm thì thôi người ta tắm mình cũng tắm tắm một lần nó gốm hai lần cứ bớt gốm ba lần thì nó bớt tới mười lần thì cũng vậy đó úa cũng vậy ai sao tôi vậy thôi phải vậy không thành ra cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người tu đối với người tu thành ra đức phật nó không được thì đi liền lập tức trong cái kinh gì đức phật có nói đó nếu đến mà trụ chỗ đó an ninh ăn mặc ở bệnh đầy đủ mà trụ trì không có giáo pháp đi liền lập tức còn nếu chỗ đó mà trụ trì có giáo pháp ăn mặc ở bệnh khó khăn chính quyền khó khăn đuổi rồi sách đồ vô nữa miễn là phải có chánh pháp người ta ở được thêm ở được ở đó thiếu thốn vật chất mà tăng chúng ở đó ở thì mình cứ ở chính quyền đuổi thì mình ở lì tạm trú lì thành ra vấn đề giáo pháp vấn đề hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ người ta thường có câu sao gần mực thì thì đen mà gần đèn thì thì sáng thành ra cái hoàn cảnh rất là quan trọng thành ra quý vị phải nhớ chỗ đó thành ra ở đây do cái pháp trần do cái tư tưởng này nó cứ quân tập hoài đòi người ở ngoài đời kêu là ý chí muốn có ý chí anh làm hoài làm mãi làm mãi thì sẽ có ý chí ở ngoài ta kêu là bền trong đạo phật kêu là tinh tấn cái gì nó con con niệm phật nó tạp niệm hoài xứ tạp niệm thì cứ niệm đi con niệm nó vẫn tạp niệm thì một tháng nó tạp niệm hai tháng hai tháng một năm một năm không được thì hai năm rồi hết tạp niệm không hết về làm đi nhưng mà cái đó là tu cõi trời còn phải cực như vậy đó có người mà kêu niệm phật cái vậy nó ơi con nghĩ không niệm là xưa xưa bài vẽ hồi xưa con nằm xuống con ngủ khò bây giờ xưa cõi niệm phật con ngồi 5 phút nó nghĩ cả mấy trăm chuyện thôi con không niệm đâu cực quá cực thì bây giờ làm quái thì hết chứ hồi đầu đó quý vị đi ra hỏi mấy bác sĩ mấy kỹ sư coi bây giờ làm bác sĩ có học mẫu giáo không phải bỏ thứ mẫu giáo lên có ai cha mẹ sanh ra mà bác sĩ bây giờ đâu phải giờ không còn bây giờ quý vị không làm thì kiếp sau mẫu giáo nữa thành ra cái gì cũng phải bền nhưng mà nhớ bền không phải là đạo phật <laughs> mà là đạo trời ra đội đá giá trời dời non lấp biển là nhờ cái bền này ông Christoph Colum là Kha lúc bố mà tìm ra Mỹ Châu bây giờ cũng nhờ cái bền mấy người đi thuyền ổng là chán nản hết rồi đó thì ổng vẫn có ý chí cuối cùng tìm ra được Kha lúc bố nhưng mà đó không phải là đạo Phật người không chí như thuyền không lái như ngựa không cương trôi giạt lông bông không ra thế nào cả có ý chí thì mới lên cõi trời xứ thiền sắc giới được chừng đó quý vị kinh nghiệm quý vị thông minh quý vị khôn ngoan quý vị sẽ giàu có ở đây là mấy vị khôn không à tôi thấy thông minh lắm <laughs> người nào đấy khôn thấy mộ đi thông minh lắm mà nếu thông minh mà giàu có rồi có đầy đủ phương tiện ở hưởng thụ hết phước luân hồi ai bằng mấy ông vua vua là thông minh lắm phước báo đầy đủ mới làm vua được bây giờ phước báo thì vũ mới ngồi đây nghe pháp được chứ thôi bây giờ ở ngoài bánh đồ chết màu luôn thất nghiệp rồi là bữa đói bữa no vô đây ngồi được không về nhà cặp đất mà ăn còn nếu ông chồng nhậu nhẹt tới tối ngày mà về ông ấy rồi ông chửi ông bánh chết luôn còn có ba bốn đứa con nó đói chết vô đây ngồi được không không yên đâu thành đâu quý vị phước báo dữ lắm mà không hưởng thụ mai phước còn ở hưởng thụ thời gian thì hết phước thì trở xuống nữa Tôi thấy quý vị vô đây tôi mừng lắm đó Thành ra tôi muốn làm sao qua cõi Phật Đừng ở cõi trời nữa Mà dừng ở đây đó mà hưởng thụ đó Thì phạm giới cấm thủ Thành ra tôi muốn quý vị làm sao qua cõi Phật Mà cõi Phật không qua được Thì thôi tôi tịnh độ A-di-đà ơi tiếp dẫn con vào giáo hội Ngài Con không muốn ở cõi trời thôi a di đà nói được nếu con nhất niệm thì con phát nguyện a di đà sẵn sàng tiếp dẫn còn nếu con tập niệm là con được có đổ thừa a di đà còn nếu không có di đà thì nhất niệm sanh về cõi trời hết thước rồi luân hồi quý vị bây giờ đang ở cõi trời hưởng không thôi ráng niệm phật đi ráng giữ năm giới ăn chay trường thấy không chịu khó để dành thời giờ niệm phật chừng nào nhất niệm được phát nguyện dẫn sanh về đó gặp tôi vĩnh viễn từ nay không còn trở lại cõi ta bà này nữa còn nếu trở lại thấy chúng sanh đau khổ trở lại vẫn chơi thôi làm bộ du hí thần thống tức là đóng kịch thôi như thầy giáo ở lúc nào cũng được còn nếu mà còn lưng hồi thì khoan nha cõi này khó tu lắm à đừng có dở được cõi này là chết đó à, thì về cực lạc a di đà thành ra chỉ có một cái nhất niệm và phát nguyện thôi à, thì bây giờ tôi giảng xong gì cái này rồi đó còn nó qua tới ý xúc cái này là qua người trời dục giới đấy à, thì cái này là nhập lưu là thấy được cái này thì của tôi giảng ở Vinh Long là tôi giảng bốn đường ác này và nhập luôn. nhưng mà ở trên không hiểu gì hết ở đây chỉ có thể hiểu nhưng mà kỳ tới ờ, tôi giảng rõ ha thì phải biết địa ngục vô gián địa ngục hữu gián ngạ quỷ súc sanh hết rồi ha, địa ngục vô gián nè hữu gián nè vô gián là sắc thinh hương vị xúc hữu gián là mắt tai mũi lưỡi thân còn ngã quỷ là nhãn nhĩ tị thiệt thân còn đây là súc sanh atula đây là ốc đây là pháp là sữa sắc tinh hương vị súc này thành ra có hình tướng nhưng mà chưa có phân biệt tới ý này đó là loài thú atula ác thần phân biệt một cách lờ mờ rồi qua tới đây rồi đó thì ý xúc này là mới lấy cái số vốn trong đó mới tập hoài quân tập hoài nó vô thành năng lực nó trở ra sao động thì thành mặt na mặt na ý chí mới tinh tấn làm hoài riết là thành cái tập đế là có kinh nghiệm có ý chí mạnh thì mới cải sửa mấy cái này thì qua cái ý xúc này là có bổn phận có luân lý có quyền lợi thì cái này mới là khao đau đớn ạ à. có bổn phận mình bổn phận làm con đối với cha mẹ mình bổn phận làm dâu đối với cha mẹ bên chồng bổn phận làm mẹ đối với con mình bổn phận làm vợ đối với chồng mình bổn phận làm công dân đối với nhà nước rồi giữa mà cha mẹ mình cha mẹ bên chồng cha mình mình hiểu làm nhau mình làm sao rồi giữa con cái mình với chồng mình mình làm sao ở giữa chồng mình với cha mẹ mình mình sao ở giữa chồng mình với bên cha mẹ bên chồng mình tính làm sao làm người khó làm chó dễ quý vị bây giờ đang kẹt ở trong đó phải vậy không nào bây giờ tính làm sao thái tử si ta kẹt ở trong đó ngài giải quyết xong rồi thì ngài chỉ con đường bây giờ quý vị giải quyết giải quyết làm sao nào cô hạnh cạo cái đầu tóc bạc đi bỏ bảy chú lùng đi thì giải quyết xong ở đó rồi bây giờ bây giờ có cái câu chuyện là chú trai đó chàng trai đó chở nào cha nào vợ nào con nào thầy nào vua đi ra biển năm người bây giờ biển động nó chìm bây giờ vớt ai thì đó là à, quý vị đó quý vị có cha nè có vợ có chồng nè có con nè có thầy nè có vua nè nhà nước chính phủ và bây giờ cái nào quan trọng nó khó phần <laughs> ai cũng nói là vua quan trọng nhất nhược vô dương đảo quyền thiên hạ không có vua thì làm sao nước nhà yên mình làm sao tú vợ quan trọng nếu không có vợ làm sao nó có con nói giỏi con quan trọng mình chết đi con nó nói giỏi con quan trọng hơn vua hơn vợ cha mới quan trọng không có cha làm sao có mình vậy thì ai quan trọng nào <laughs> không xử được không xử được thành ra cái ý xúc này đau đớn thái tử si đặt ta bị cái đó mà chết điên ngài mới đi tu và bệnh chết đã khổ rồi còn cha mẹ còn thần dân còn bên nội bên ngoại còn đủ thứ dòng họ bây giờ đụng tới mình xử sao đấy xử không được bây giờ đối gì xử được đó bây giờ trong gia đình có hiểu lầm quý vị làm sao ngồi khóc giải quyết bên này thì nó nói bên bên kia cuộc đời không bao giờ yên được mỗi người cái trình độ khác nhau mà khi mình cái trình độ cũng chưa xong mình làm sao giải quyết thành ra nói đức phật thích ca đem hòa bình thế giới nói dốc làm cái gì mà có hòa bình thế giới hồi thời đức phật có hòa bình không nào không có hòa bình <laughs> vua a xà thế đơn vương vừa giết dòng ngọ thích ca tiệt giống không còn một người đức phật cản ba lần được không nó có được như thường tần bà sa la bị a xà thế là con ruột giết đức phật còn nhốt ở trong tù đức phật làm cái gì nào chết thôi đó gì đó để mà đặt đa lăn đá dập chân phật phật biết để cho dập vậy đức phật sanh ra đời để làm cái gì mình nói là mấy ngàn năm mình toàn tôn vinh đức phật đức phật đem hòa bình thế giới có hòa bình không có không vì hòa bình cho ai hòa bình cho mấy vị mỗi người phải hòa bình lấy thì trong lúc Đức Phật chỉ có 1.250 vị là hòa bình thôi còn bây giờ không có hòa bình 1.250 vị A-la-hán đó là hòa bình nếu quý vị đắc A-la-hán ở đây rồi bây giờ cái quả địa cầu này có nổ à chiến tranh có lên máu cả thước quý vị thấy hòa bình không hòa bình bởi vì tâm quý vị đã hòa bình quý vị biết cái cái cái cõi đời là cái tuồng hát là một cái đại hí trường thì bây giờ nó có đánh giặc nó có giết nhau quý vị có ngồi khóc không nó là cái tuồng hát mà khóc cái gì mà khi nào quý vị mới tỉnh được như vậy quý vị phải là a la thành ra đức phật là độ từng người mà không có đức phật độ mình độ mình <laughs> chứ giờ phật dạy mình không giữ giới mình không ăn chay mình không niệm phật mình không nhất niệm gì hết trơn rồi làm sao mà mình đắc a la hán được a la hán là do phật hướng dẫn nhưng mà đắc hay không là do mình phải thế không nào cái người đó mà hả hộn nó con đói quá đức thế tôn con bệnh quá thuốc đắng quá thôi ngày uống giùm con luôn được không không có cái vụ đó đâu cái gì phải tự đi lấy à, tức là từ chối phải trả bài lấy bây <laughs> giờ không chuẩn bị cái đầu tóc nha ai trả thuộc thì về còn không thuộc thì ở lại với sư cô còn mấy chuyện nam tôi dẫn về tỉnh xá hết chịu không nào Thấy không? Thì tôi tới đây nghỉ Hôm nay tôi tính tiếng rưỡi mà hai tiếng mấy rồi đó Thấy không? Thì kỳ này vô nhớ nhớ heo Nhớ cái bản này heo Cái này mắt tay mũi lưỡi thân Cái này sắc thinh hương vị xúc là chưa có sự phân biệt gì hết Chỉ có nhiều với ít thôi Vật cho vật nhiều Âm thanh nhiều, hương vị nhiều, vị nhiều Nhưng mà vị gì chưa biết tới Pháp mới sửa lại Thành ra Pháp có một cái câu là nhậm trì tự tánh quỷ sinh vật giải tới pháp này đó là có cái ốc nó mới sửa sự vật khác nhau để đừng có lộn xộn nhưng khác nhau làm sao thì cái này thuộc về ý thức nhớ ha ý thức là cái tâm còn cái này là chỉ sửa sự vật cho nó khỏi có lộn thôi à, cái bàn này với cái ghế này nó khác nhau còn hồi nãy là cái bàn là vật cái ghế là vật cái cột là vật cái bản là vật vật gì không biết chỉ có vật nhiều thôi thì cái đó gọi là sắc thinh hương vị xúc nhớ ha vậy là quá đành phải không còn tới pháp trần là sửa sắc này cho nó rõ nhưng mà khác nhau sao thì cái đó phải là ý thức nó khác thôi mà phân biệt cho cái nào đẹp cái nào xấu cái ý thức mà ý thức phân biệt một cách lờ mờ thôi chưa có sự đánh đo lựa chọn tới ý xúc mới có đánh đo lựa chọn mà hãy có đắn lựa lựa chọn thì có bổn phận có quyền lợi có có là người tức là bổn phận quyền lợi thì bắt đầu có con người tức là có có nghiệp có nghiệp con người mới biết cải sửa mà do cải sửa con người mới trở nên thông minh mới trở nên sáng suốt mà thông minh sáng suốt thì chúng ta đầy đủ vật chất tiện nghi mở chợt rất tiện nghi đầy đủ thì hưởng thụ hưởng thụ hết phước thì trở lại ngu si rồi ngu si bò lên nữa rồi tới thông minh thì có đầy đủ vật chất rồi hưởng thụ nhất là thời buổi này móc coi trong túi có có điện thoại di động không <laughs> mười người thì hết chín người rồi tích tích te te rồi muốn nghe bài quất cái điện về đó còn bây giờ nghe nói còn mạng gì nữa nghe nói ghê lắm á ngồi ở nhà có thể biết cả thế giới ở đây muốn qua mỹ qua anh qua pháp gì điện cái biết liền hết rồi muốn coi cái gì trong mạng nó có đủ hết tiện nghi quá không? khoa học cao quá rồi đưa mình tới chỗ chết mấy vị mà có điện thoại di động bây giờ báo động đó ai mà nghe nhiều quá thì sẽ bị thần cái nốt bị stress đó là bị rối loạn tiền đình bị tai biến mạch máu não là do điện thoại di động những cái nhà mà nó cất những cái cột cao cao lên đó là để cho quý vị dễ điện thoại đấy là dễ đi vào trong ốc này còn ai không có cũng bị mà nhẹ hơn <laughs> tôi đã bị rồi nè không có mà bị nữa <laughs> tôi bị tai biến mạch máu não mà nhẹ thôi mà tôi đâu có xài điện thoại hồi đó giờ đây tôi, tôi không có thế mà tôi bị trước quý vị xài mà chưa bị chứng tỏ là quý vị phước báo hơn tôi nhiều tôi thiếu phước không xài mà bị tôi lên ờ, city gì đó CT MRI gì đó tôi không biết nói là sư bị tai biến mạch máu nào? <laughs> tôi nói trời tôi có xài điện thoại gì đâu <laughs> tại sư già rồi thì phải chịu thôi người ta còn trẻ thì cái dây thần kinh người ta nó còn nảy nở còn sư bây giờ nó già nó teo lại nhưng mà nhẹ thôi thành ra từ nay sư bớt coi kinh bớt suy nghĩ một chút không? suy nghĩ nhiều quá mà tôi thì là chuyên môn suy nghĩ không suy nghĩ làm sao giảng pháp này thành ra tôi tính đi kiếm chỗ hưu trí tịnh dưỡng tôi ở đây chịu không nổi đâu thấy phật tử khổ không đành mà nhào ra thì chắc là vô là thiêu số thì thôi tới đây xin tạm ngưng phật tử cố gắng nha rồi sau này mình mới qua tới ý xúc là người trời dục giới rồi mới là ý thọ tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền mới ý ái là tứ tiền với tứ không hết tam giới nằm trong cái bản này thì tới học thuộc lòng trả bài ha rồi mới tới nhập lưu là tương tự như là bốn đường ác rồi nhất giảng lai thì bắt đầu qua ý xúc tương tự như người trời dục giới còn bất lai thì tương tự như ý thọ còn a la hán mới tương tự ý ái đó tức là giữa phật với giữa tư tưởng bát nhã nó dùng thông nhau thôi xin tạm ngưng.